Hello hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Sam Samcom Và trong video ngày hôm nay mình sẽ review cho bạn một web kiếm tiền chúng ta sẽ chơi mini game có thưởng nha Đó bạn thấy đọc này, hệ thống mini game Momo tự động, uy tín nhanh gọn, tự động 24 trên 7 Mỗi lần chơi ấy, thì bạn chú ý load lại web lấy số chơi nha Thì bạn sẽ nhấn vào tải lại trang để tiến hành load lại web này Ngoài ra ở đây sẽ có video hướng dẫn này Rồi cái mưa ở đây sẽ có 2, 4, 6, 7, 7 trò mini game ha. Vậy cách chơi từng trò như thế nào ạ? thì lát nữa mình sẽ chia sẻ review chi tiết từng trò cho bạn luôn nha ngoài ra bạn quan sát góc phải này ở đây sẽ có một kiểm tra mạo dịch là bạn có thể đọc này vui lòng lên website à, F5 lại và lấy số trước khi chơi cũng như là tuyệt đối không lưu số để chơi nhiều ngày chơi lúc nào lên lấy số hoạt động đó rồi kế nữa này là không được chuyển tiền vào tài khoản trả thưởng khi không hoạt động trên web rồi kế tiếp là chơi số không có trên web không hoạt động dẫn đến mất tiền web không chịu trách nhiệm và ngoài ra này mỗi số điện thoại một ngày chỉ giao dịch được 180 lần hoặc 30 triệu khi đạt 150 giao dịch hoặc 25 à, triệu vui lòng tự đổi số. Thêm nữa mỗi game có một à, cách chơi khác nhau, vậy nên đọc kỹ đừng có inbox hỗ trợ hỏi những câu à, tại sao thua. Rồi tiếp theo nữa là khi bạn chiến thắng ấy, vui lòng chờ 5 giây cho đến 10 giây, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền qua Momo cho bạn. Và cuối cùng nếu nhỡ chuyển vào số bảo trì phụ nợ mức thì vui lòng chờ đến 0 giờ ngày kế tiếp để nhận được có thanh khoản. Ngoài ra ở đây bạn lưu ý nhé, nếu quá 15 phút bạn thắng mà chưa nhận được tiền thì vui lòng giá mã dịch vào đây và nhấn vào kiểm tra để thành kiểm tra. Ngoài ra đây sẽ có báo lỗi cũng như là đổi tiền miễn phí rồi hướng dẫn hạn mức này. kế nữa là trạng thái Momo của hai số này và cuối cùng là lịch sử tham gia của tất cả người chơi ha Còn mục uh, top tháng tuần này thì ờ, đang ờ, cập nhật ha Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành chơi luôn để bạn qua sát sẽ dung nha. Rồi mình sẽ chơi trò thứ ba này. Thì là một game tính kết quả bằng ờ, một số cuốn mã dịch. Cách chơi thì vô cùng đơn giản. Bạn sẽ đang truy cập vào ví điện tử Momo của bạn sau đó chuyển tiền đến một trong hai số điện thoại đây với số tiền dao động từ 20.000 đồng cho đến 2 triệu và nội dung chuyển tiền nội dung chuyển quả là TOX nếu nội dung chuyển tiền của bạn là T ấy, mà số cuối mã dịch trùng với một trong năm số đây là 56789 thì bạn sẽ được gấp 1,95 lần số tiền bạn đánh ha tương thế nếu nội dung chuyển tiền của bạn là X mà số cuối mã dịch trùng với một trong năm số đây là 01234 thì bạn cũng được gấp 1,95 lần số tiền bạn đánh. Dù đây mình chuyển tiền đến số điện thoại này thì mình sẽ nhấn biểu tượng này này thì này sẽ thông báo là đã sao chép số điện thoại này chúc bạn may mắn bây giờ thì mình sẽ đang truy cập vào ví tử momo của mình ha thì đây là ví điện tử momo của mình thì ở giao diện trang chủ của momo này bạn nhấn mục uh, chuyển tiền cho mình sau đó chọn đến ví momo rồi kế tiếp ở mục uh, nhập tên hoặc số điện thoại thì bạn sẽ đánh dán số điện thoại vừa nãy vào đây thì số điện thoại này có tên là Phạm Thị uh, Thanh này bạn bấm chọn cho mình này ở mục uh, này thì bạn sẽ đánh nhập số tiền bạn muốn đánh nhá bạn lưu ý nhá là số tiền chúng ta đánh ấy, sẽ dao động từ 2.000 đồng cho đến 2 triệu rồi mình sẽ đánh uh, ờ, 1 triệu chẳng hạn này sau đó mục uh, lời nhắn tên là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản thì bạn uh, nhập cho mình là T hoặc X nhá rồi mình sẽ đánh là X trước này sau đó nhấn chuyển tiền rồi chọn là xác nhận Thì bạn quan sát này là số cuối mã dịch của mình là số 4 trùng với một trong năm số là 01234 nên ván này mình đã thắng rồi nha Rồi thì mình sẽ cùng chờ đợi xem tiền về ví của mình sau bao lâu nha Mình sẽ quay trở lại mục trang chủ này. Sau đó nhấn à, lịch sử giao dịch. Ok mình sẽ loát lại nha. Rồi bạn quan sát này là mình cũng đã nhận là 1 triệu 950 nghìn từ số điện thoại này nha Bạn có thể bấm chọn và để xem thông tin chi tiết này Đó sẽ có thời gian chúng ta nhận tiền này Ok mình sẽ tiếp tục chơi ván thứ hai nha Vẫn nhấn chuyển tiền này Rồi chọn đến ví Momo Sau đó nhập tên hoặc số điện thoại Ở đây thì mình sẽ tiến hành nhập số điện thoại uh, thứ hai nha thì số điện thoại này có tên là Nguyễn Thị Hiền này bạn vẫn bấm chọn vào sau đó nhập số tiền muốn đánh rồi là mình vẫn tiếp tục đánh 1 triệu này vừa nãy mình đánh x đúng không lần này mình sẽ đánh t ha kế tiếp nhấn chuyển tiền rồi chọn xác nhận rồi thì ok bạn qua ra này số cuối mã dịch của mình là số 3 không trùng với một trong năm số là 56789 nên vào nay mình chưa thắng nha ok mình sẽ chơi lốt thêm bàn cuối mình sẽ tiếp tục uh, chuyển tiền đến số vừa sau vẫn là số Nguyễn Thị Hiền này vẫn một triệu mục uh, lời nhắn tiền nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản vừa nãy là T đúng không này là X này sau đó nhấn chuyển tiền này rồi chọn xác nhận Rồi thì bạn quan sát này là số cuối mã dịch của mình là số 2 trùng với một trong năm số là 01234 nên ván này mình đã thắng rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại mục lịch sử giao dịch xem tiền của mình đã được cộng luôn chưa. Ok các bạn chờ loát nhé. Rồi thì ok bạn quan sát này là mình cũng đã nhận là 1 triệu 950 nghìn từ số điện thoại này. Bạn có thể bấm chọn vào để xem thông tin chi tiết nha. Đó sẽ có thời gian à, thanh toán này. Ok, bạn có thể quan sát thầy hai.